Thị trường tuần từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 8 tháng 10 năm 2022. Như quý vị biết, tuần qua tuần cuối cùng của tháng 9, một tuần biến động khá là mạnh trên các thị trường tài chính, tiền tệ. Các cặp tiền tệ thì chính như là đồng USD uh, trên uh, đồng euro rồi đồng bảng trên USD uh, đều biến động khá là mạnh. Ờ, cậu vàng của chúng ta cũng vậy, cũng có một tuần biến động rất là mạnh mẽ. Cậu vàng chúng ta giảm đầu tuần rất là mạnh từ mốc 1642 ờ, chạm mức sâu nhất là 1614 trước khi tăng lên đạt mức cao nhất là 1675 trước khi đóng cửa 1660 có thể nói là tuần qua tiệu chung lại là một tuần biến động mạnh và khá là hỗn loạn trên thị trường tài chính tâm điểm tuần qua có thể nói là sâu diễn của Fed tức là trong tuần thì hầu hết các ngày trong tuần ngày nào chúng ta cũng có là ít nhất là hai chủ tịch Fed phát biểu và bình luận về kinh tế, về chính sách tiền tệ. Đấy, nó như đổ thêm dầu vào lửa sau cái biên bản cuộc họp FOMC của tuần trước. Các chủ tịch Fed đã tái khẳng định là cái ưu tiên kiềm chế lạm phát là mục tiêu hàng đầu của Fed và Fed không quan tâm đến những thứ khác mà bằng mọi giá sẽ kiểm soát lạm phát và sẽ tăng mạnh lãi suất. Có thể nói là thị trường tuần qua là tiếp tục hấp thụ cái thông tin về lãi suất của Fed. Đến với tuần tới thì chúng ta có những thông tin nào đáng chú ý? Xét dưới độ thông tin nhé, thì ờ, tuần tới ngày thứ hai thì chúng ta không có đây ngày thứ hai trước mắt là chúng ta có thông tin về PMI sản xuất ISM của Mỹ chỉ số này dự báo là đi ngang Bên cạnh đó thì ờ, ngày thứ hai chúng ta cũng có thành viên FOMC phát biểu William. Ngài William thì lại rất là quan trọng các bạn nhé. Chúng ta biết William là chủ tịch của Fed New York mà chúng ta biết Fed New York thì sở hữu là hơn 53% cổ phần của uh, Fed. Đấy. Do vậy thì cục dự trữ liên bang Mỹ, do vậy cái quyền lực quyền lực của ngài William thì được giới tài chính đánh giá là số 2 chỉ sau chủ tịch Fed thôi tức là quyền lực của ngài William là quyền lực mềm nhé vì chủ tịch uh, ngài William thì là chủ tịch của Fed thành viên Đấy, không phải là chủ tịch hay phó chủ tịch Fed nhưng mà cái mức độ ảnh hưởng và cái quan điểm của William thì nó rất là quan trọng vì là người có tiếng nói quyết định <clears throat> bên cạnh đó thì ờ, ngày thứ hai chúng ta cũng sẽ có là ngân hàng ờ, Australia tăng lãi suất tăng lãi suất 0,5% đưa lãi suất từ 2,35 lên 2,8 điều này dự kiến sẽ hỗ trợ cho đồng Australia là hãm đà giảm giá vì thì tuần qua chúng ta biết đồng Australia cũng giảm giá rất mạnh chung với các đồng tiền lớn khác Vào ngày thứ ba mùng 4 thì chúng ta cũng có các uh, chủ tịch Fed phát biểu này ngài William tiếp tục phát biểu này à, bên cạnh đó thì uh, có hai chủ tịch Fed nữa phát biểu cùng với lại chủ tịch ECB phát biểu. Có thể nói là tâm điểm vẫn là nền kinh tế và lãi suất. Vẫn sẽ tiếp tục nhưng mà cái cường độ có vẻ như là nó hạn chế hơn tuần trước. Tâm điểm tuần tới thì cũng là cuộc họp OPEC đối với giá dầu cũng khá là quan trọng. Dự kiến OPEC sẽ bàn về việc ờ, cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu vì chúng ta biết giá dầu đã tuột khỏi mức là 80 đô la một ờ, thùng đối với dầu WTI của Mỹ và rời khỏi mốc 85 đô la đối với dầu Brent. Bảng lương phi nông nghiệp vào ngày thứ ba ông được công bố này, chỉ số PMI khối ờ, phi sản xuất này. Ngài ờ, Kuroda, chủ tịch BOJ phát biểu <coughs> Tiếp tục là các thành viên FOMC phát biểu vào ngày thứ tư. Water Master Ngày thứ sáu thì tâm điểm của chúng ta như thường lệ vẫn là bảng lương phi nông nghiệp, số ờ, tỷ lệ thất nghiệp và lao động theo giờ. Theo tôi thì ờ, có một điểm ờ, và vẫn chốt hạ là ngài William vẫn phát biểu. Tuần tới sẽ là tuần mà ngài William, chủ tịch Fed New York sẽ phát biểu tại 3 ngày. Cũng khá là nhiều thông tin đấy. Và cái bảng lương phi nông nghiệp này cũng khá là quan trọng. Bởi vì bây giờ Fed sẽ tăng lãi suất vào ngày mùng 4 tháng 11 dựa trên dữ liệu kinh tế trong vòng một tháng tới. Từ giờ mùng 4 tháng 11 dữ liệu kinh tế mà tốt thì có lẽ Fed sẽ tăng lãi suất là 0,5% còn nếu mà dữ liệu kinh tế ờ, xấu thì Fed hoàn toàn có thể tăng lãi suất là 0,75 dữ liệu kinh tế bây giờ thế nào là xấu và thế nào là tốt bây giờ nó đảo ngược nhá dữ liệu kinh tế mà càng tốt thì Fed sẽ càng tăng lãi suất mạnh mà dữ liệu kinh tế càng tệ thì Fed sẽ càng tăng lãi suất chậm hơn đấy chúng ta hiểu là như vậy như vậy nếu bảng lương phi nông nghiệp dự kiến là tháng này chỉ tạo được 265.000 việc làm nói chung là Fed thì đang vấn đề ra mục tiêu là mỗi tháng sẽ tạo ra khoảng 3 400 nghìn việc làm nếu mà bảng lương phi nông nghiệp lần này mà chỉ tạo ra khoảng trên dưới 100 nghìn việc làm thì nó sẽ trở thành là xấu và xấu thì cái xác suất Fed tăng lãi suất cao thì nó lại thấp hơn cũng như cái tỷ lệ thất nghiệp hiện nay đang 3,7% nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống tức là tốt cho nền kinh tế thì lại xấu cho thị trường tài chính nhá tức là nếu tốt cho nền kinh tế nó giảm xuống thì điều đó đồng nghĩa việc Fed có thể tiếp tục mạnh tay nhưng nếu nó xấu tức là tỷ lệ thất nghiệp này tăng vọt lên độ 3,9% chẳng hạn thì rõ ràng cái cường độ tăng uh, cái ờ, lãi suất của Fed sẽ lại phải hạ xuống. Đấy, chúng ta hiểu là bây giờ thời điểm này từ năm 2020 trở lại đây thì dữ liệu kinh tế thường bị đảo ngược. Thông tin xấu cho nền kinh tế thì lại trở thành thông tin tốt đối với thị trường tài chính và thông tin tốt đối với nền kinh tế thì lại trở thành thông tin xấu đối với thị trường tài chính. Điều này nó khá là nghịch lý các bạn hiểu nhưng mà nó đã tồn tại 3 năm nay rồi <clears throat> thì cái ờ, bảng lương phi nông nghiệp tôi thì tôi cũng thực ra mấy tháng gần đây chúng ta có thể nhìn thấy này trong nhiều tháng gần đây bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ 5 tháng gần đây duy trì ở mức là 3 400 nghìn việc làm nên rất là khó dự đoán nó có thể có cái ờ, diễn biến bất lợi hay không cá nhân tôi cũng không dám dự đoán tuy nhiên nếu mà dựa trên dữ liệu quá khứ thì chúng ta có một chút ờ, manh mối và chúng ta nhìn này ví dụ như cái ờ, tháng 8 đó, số việc làm giảm mới đang rất là cao tháng 9 thấp và tháng 10 quay xuống rất là thấp đó còn đối với ờ, hiện nay tổng thời chúng ta nhìn thấy tháng 8 này dữ liệu số việc làm được tạo mới 500.000 việc làm rất là cao đúng không ạ nhưng mà đến tháng 9 bắt đầu thấp hơn rồi và tháng 10 có thể là xuống thấp thì tôi cũng không biết bởi vì chúng ta biết là cái các công ty thì cũng đã lên kế hoạch và bắt đầu sa thải nhân viên trong quý 3. Do vậy hoàn toàn có thể cái cái cái tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng trở lại và số việc làm được tạo mới giảm bớt. Thì chúng ta chờ kinh dữ liệu kinh tế thôi. Chúng ta không không không không nên đoán ở thời điểm này bởi vì con số nó 5 tháng gần đây nó khá là ổn định ở mức 300 3 400 nghìn việc làm nên chúng ta cũng rất là khó để phán đoán có một cái đột biến nào đó. Chúng ta phải chờ thôi. Đối với tỷ lệ thất nghiệp thì vẫn đang duy trì ở mức 3,6 3,7 chưa có gì đột biến cả đó, nhiều tháng nay duy trì ở mức thấp à, thấp nhất lịch sử rồi Tuy nhiên nếu mà có một thông tin nào đột biến nó có thể lên một tăng mạnh một cách bất thường lên độ 3.9% chẳng hạn thì tôi nghĩ là, là lúc đó nó sẽ tác động mạnh đến cái ờ, quan điểm và cái uh, trường phái diều hâu của Fed có thể bị lung lay nhưng mà chúng ta phải chờ xem nhé Ờ, vì từ giờ cuối tháng chúng ta còn khá nhiều thông tin quan trọng đối với nền kinh tế, đặc biệt là thông tin CPI ở tuần sau ngày 13 tháng 10. <clears throat> Đó xét trên yếu tố thông tin cơ bản, còn ờ, trên cái yếu tố địa chính trị. <clears throat> Trên thông tin địa chính trị thì ờ, tuần qua nó có một thông tin nó rất là đáng chú ý Đây. Chúng ta có một thông tin rất là đáng chú ý đó là cuộc bỏ phiếu của bốn vùng ờ, tự trị ly khai khỏi Ukraine đã có kết quả và cả bốn vùng đều ờ, đồng thuận với tỷ lệ cao là sát nhập vào Nga. Bốn khu vực này cũng đã nộp đơn sát nhập vào Nga lên Duma Quốc gia Nga và cũng đã được Tổng thống Putin là bật đèn xanh chấp thuận là cho bốn vùng này sát nhập. Điều này nó sẽ tạo nên một cái cục diện nó khá là phức tạp. Đấy, Tổng thống Putin đã ký xác lệnh sát nhập bốn vùng lãnh thổ này vào Nga. Bên cạnh đó thì Ukraine cũng đã chính thức nộp đơn gia nhập NATO. Tất nhiên là thời điểm này thì có lẽ cái đó nó chỉ là một cái ờ, ờ, việc là cô đấm ăn xôi vô vọng của Ukraine thôi vì chúng ta biết là NATO mặc dù rất là muốn hỗ trợ Ukraine nhưng cũng hoàn toàn là không muốn đối đầu với Nga bởi vì trừ trường hợp bất đắc dĩ chứ nếu mà NATO mà nhảy vào cuộc đối đầu với Nga thì coi như chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ bắt đầu uh, bắt đầu phát động. Do vậy, cá nhân tôi thì đánh giá là cái việc ờ, tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Ukraine nó là việc nội bộ giữa hai nước và quyền lợi ba bên ba bên tất nhiên là có cả bên à, NATO à, EU và liên minh EU Mỹ nhưng mà hai bên kia nhưng không nhất thiết vì quyền lợi đó mà phải nhảy vào đối đầu với Nga do vậy cá nhân tôi đánh giá là trong tương lai gần tương lai xa thì tôi không biết nhé cục diện chính trị hoàn toàn có thể chuyển biến nhưng tương lai gần 3 đến 6 tháng thì cái xác suất để NATO nhảy vào cuộc là không có và khi Nga sát nhập bốn vùng lãnh thổ này sẽ tăng quân trên chiến trường lúc đó cái à, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó sẽ bước sang một trang mới lúc đó nga quân đội nga uh, chiến đấu ở bốn cái vùng lãnh thổ sẵn vào vùng nga dưới dạng là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chứ nó không còn là đi xâm chiếm nữa và lúc này thì có lẽ nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều tôi thì tôi lo ngại là cái yếu tố ảnh hưởng lớn nhất thiên nga đen đối với thị trường nó chính là cái căng thẳng địa chính trị chứ còn những cái thông tin kinh tế thì tôi nghĩ là bây giờ cả thiên hạ đều biết rồi đến tất cả những người mới vào thị trường Đấy, một vài tuần một vài tháng cũng có thể nói như chuyên gia về cái việc Fed tăng lãi suất rồi thì là thị trường tài chính sẽ thế nọ rồi doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng thế nọ thế kia theo tôi thì khi ván bài đã lật ngửa coi như nó kết thúc gần như là nó sẽ phản ánh vào giá và bây giờ ờ, thị trường có thể đang ở cái giai đoạn gọi là chuyển mình nó sẽ sang một trạng thái mới đi ngang tích lũy phục hồi hay là sideways thì chúng ta chưa biết nhưng mà nếu để thị trường tài chính ờ, tiếp tục lập những đáy mới sâu và bước vào chen thực sự thì tôi mạnh mẽ thì tôi không tin tưởng lắm bởi vì chúng ta biết là suy thoái kinh tế hiện nay đều ở dạng lái là đoán định và nó chưa thực sự xảy ra ờ, thị trường tài chính thì đang phản ứng sẵn là như nền kinh tế đang suy thoái rồi đấy nên ờ, có thể nó là thị trường tài chính đang chạy trước và chúng ta chưa biết kết cục tương lai như nào nhưng rất nhiều khả năng là khi nó đã quá đà thì nó sẽ xảy ra một cái ờ, nhịp phục hồi trước khi nó quyết định xu hướng mới <clears throat> thị trường tài chính nói chung nhé kể cả thị trường hàng hóa đó là về yếu tố cơ bản còn hiện nay chúng ta sẽ đi vào ờ, góc nhìn phân tích kỹ thuật của chúng ta trước mắt trước tiên thì là về cậu vàng thì ờ, Tuần qua với 3 phiên tăng mạnh và một phiên đóng cửa doji ở phiên ngày thứ sáu thì có thể nói là cậu vàng đã phần nào phát đi những tín hiệu tạo đáy. Chúng ta nhìn thấy là tại phiên ngày thứ ba này cậu vàng tạo ra một cây nến búa đảo chiều rất là đẹp. Mà cây nến búa đảo chiều này sau khi một xu hướng giảm giá Dow chen dài kéo dài kể từ ngày lập đỉnh năm 2020 Đấy, và gần nhất là đỉnh tháng 3 năm 2022 thì nó là một sau một quá trình giảm rất là dài xuất hiện một cây búa thì cái độ tin tưởng rất là cao. Do vậy theo cá nhân tôi đánh giá đến 80% khả năng đáy của năm đã có và cậu vàng đã tạo đáy. Bây giờ cá nhân tôi đánh giá là cậu vàng sẽ có xu hướng giao dịch như sau. À, khả năng thứ nhất là cậu vàng sẽ tạo ra mô hình vai đầu vai tức là sẽ có một tuần đi ngang củng cố cái khu vực từ 163x à, lên 167x. Đấy, sẽ đi ngang trong khu vực 163x, 167x một thời gian để hấp thu toàn bộ cái thông tin cũng như cái động lực trước khi bứt phá. Tức là nhiều khả năng tuần tới vàng sẽ đi như này. Đó. Nó sẽ ngược lại với khu vực tích lũy đi ngang trước đó để nó tạo ra cái mô hình vai đầu vai, đảo chiều thần thánh thì đây là chúng ta đang dự đoán trước mô hình nhé dự đoán tương lai nhé chứ không phải là nó chưa xảy ra đợi khi xảy ra chúng ta phản ứng thì nó sẽ bị chậm do vậy cá nhân tôi thì thiên về kịch bản là 70% cậu vàng sẽ đi theo mô hình này thì tuần tới chúng ta sẽ ưu tiên canh mua tức là chúng ta sẽ ưu tiên canh mua quanh vùng chúng ta sẽ dừng lỗ khi cậu vàng phá qua 30 còn chúng ta sẽ quanh mua quanh vùng 40 45 40 cộng trừ 5 giá. Đấy, 1440 cộng trừ 5 giá các bạn nhé. Chúng ta dừng lỗ khi giá vàng phá qua 1630. Tức là tầm 1628 gì đó. Nói chung là các bạn cứ dừng lỗ khoảng 10 giá, hơn 10 giá cho điểm vào là phù hợp. Trường hợp nếu chúng ta bị dừng lỗ thì chúng ta sẽ lúc đó hoàn toàn cậu vàng có thể chuyển thành mô hình trạng thái là mô hình hai đáy và nếu mà cậu vàng chuyển thành mô hình hai đáy thì tôi sẽ thiên về khả năng là hình thành hai hai đáy lệch tức là đáy sau sẽ thấp hơn đáy trước như vậy nếu cậu vàng chuyển về trạng thái hai đáy thì tôi sẽ canh mua cậu vàng quanh vùng 160x ờ, và dừng lỗ 10 đô tức là 1590. Đấy, chúng ta lưu ý nhá. Tuần tới chúng ta có hai vùng mua, một là 1640 cộng trừ 5 giá, hai là vùng 160x. Đấy, tức là một từ 1600 đến 1610 tùy theo điểm chạm chúng ta canh và dùng lỗ 1690 thì với cái lệnh chiến lược như vậy các bạn có những bạn sẽ giải lệnh có những bạn sẽ canh khi con đến đảo chiều cái này thì nó nó rất nhiều chiến thuật nó tùy theo cái thời gian và cái phương pháp đinh của mỗi người Đấy, ví dụ như cá nhân tôi thì tôi thường chọn phương pháp là giải lệnh đó ví dụ như 5 đô 7 đô một bước giá quanh vùng mua chẳng hạn kiểu như vậy chứ bởi vì thường thì cả ngày tôi không nhìn tôi rất ít khi tôi nhìn thị trường bởi vì ờ, đầu tư trên thị trường thì chúng ta ngoài đầu tư ngoài đầu tư vàng forex thì còn rất nhiều ờ, cái việc làm nữa ví dụ như chứng khoán này thị trường hàng hóa này thị trường tiền điện tử này ờ, rất là nhiều và còn đọc thông tin này còn dành thời gian cho gia đình này. nên nói chung mỗi người phải tự cân đối để đưa ra một cái phương pháp một cái chiến lược phù hợp cũng như điểm vào lệnh cũng thế đắt rẻ là hên xui thôi trong một xu hướng dài 100 đô thì việc bạn mua đắt 5 đô hay là rẻ 5 đô thì nó chỉ là tối đa hóa lợi nhuận thôi. Nó không sai về việc phương pháp và chiến lược. Đó. Do vậy quan điểm cá nhân tôi cậu vàng đang tạo đáy tuần tới chỉ có ưu tiên canh mua thôi và chúng ta mua tại hai vùng như tôi đã đề cập. Mục tiêu ngắn hạn thì là cậu vàng sẽ test M200 ở 1700 xa hơn là 1730. Đó đó là cái ờ, khu vực nhá còn đối với các bạn dài hạn thì như tuần trước tôi khuyến nghị vùng 1620 cộng trừ đây là một khu vực các bạn mua lệnh dài hạn rồi. Nếu các bạn mua dài thì các bạn ăn hàng 3 400 giá thì việc giá dao động 30 50 giá là bình thường. Các bạn mua rồi thì cứ nắm giữ thôi. Càng xuống thì cứ mua thôi, chả vấn đề gì cả. Còn chết đinh dài các bạn biết rồi, các bạn ăn bao nhiêu thì chịu đựng được bấy nhiêu thôi. Các bạn muốn chốt lời 3 400 giá thì việc giá dao động năm bảy mươi giá cũng là bình thường chả vấn đề gì cả trong xu thế dài thì chúng ta biết là chỉ những người đánh dài hạn ví dụ như trong ờ, đầu tư của chúng ta chúng ta biết rất nhiều người lướt sóng rất là thần thánh nhưng cuối cùng không thành tỷ phú đấy có một nhà đầu tư cảm giác đầu tư không được thông minh cho lắm là Warren Buffett ấy. ông ta có mỗi việc mua và nắm giữ thế là thành tỷ phú nhìn thoáng bề ngoài thì không thông minh nhưng mà thực ra đấy là cách đầu tư thông minh nhất bởi vì trong đầu tư thì người thông minh nhất là người làm sao để mình làm ít nhất mà vẫn đạt được mục tiêu. Đó, mà chúng ta biết cái mục tiêu là 25% mỗi năm đều hàng năm thì nó là không phải là một mục tiêu một mục tiêu nghe thì nó rất là đơn giản nhưng thực ra thì nó không hề đơn giản đâu. Bởi vì cái đều nó khác với cái bạn nhiều và lúc lên lúc xuống. Bạn biết tại sao gửi ngân hàng 3%, 5%, 7% mà mọi người vẫn rất là happy hồ hởi gửi bởi vì nó đều và nó bảo toàn được vốn các bạn nên nếu mà lãi đều 25 30% một năm thì là quá kinh khủng rồi khi bạn bé thì bạn có thể làm được những tỷ suất cao hơn nhưng đến một giai đoạn nào đó bạn lớn đến một tầm nào đó thì mức 30% trên dưới một năm thì cũng là, là cũng là mức tốt happy rồi đó là chiến lược về vàng nhé còn đối với chứng khoán Mỹ chứng khoán Mỹ thì uh, hiện nay cá nhân tôi đánh giá là chứng khoán Mỹ đối với chỉ số Dow Jones nhé thì đang đi trong kênh ờ, Dow chen rồi đương nhiên rồi giao cắt vàng đã xuất hiện thì là thị trường Dow chen là đương nhiên nhưng đang đi trong một kênh giá mà tôi nghĩ nó đang tiến dần đến điểm cuối của kênh giá thôi trước đó thì tôi kỳ vọng chứng khoán Mỹ sẽ tạo mô hình hai đáy cơ nhưng hiện nay khi nó đã đóng cửa phá dưới 30.000 thì nó không còn mô hình hai đáy nữa nó đang trong một kênh giá và cái điểm chạm của kênh giá tuần tới chính là quanh 2 trên 28.000 28.300 28.500 Trường hợp sâu nhất nếu quá đà thì chứng khoán Mỹ có thể chạm test về MA50 à Fibo 50 tức là 27.600. Hiện nay đang 28.700 thì nếu nó có quá đà xuống 27.600 thì cũng không có gì bất ngờ. Do vậy chiến lược chứng khoán Mỹ giờ này thì đương nhiên là không ai đi bán cả. Vấn đề mua điểm nào nó khá là khó. Quan điểm tôi, chúng ta sẽ mua tại hai điểm, một là test trend, hai là mua tại điểm ờ, Fibo 50%. Như vậy với cái điểm test trend của chứng khoán Mỹ tuần tới, đâu đó nó rơi vào 28.000. Đây. 28.400 là đầu tuần và cuối tuần. Đây để tôi ờ, phóng to lên một chút. Đầu tuần của chúng ta đây, 28.400 cuối tuần là ngày mùng 8 tháng 10 đây rơi vào khoảng 28.300 như vậy chúng ta sẽ mua 28.300 28.400 chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 28 ngàn sau đó chúng ta sẽ tiếp tục mua quanh 27.500 27.600 dừng lỗ 27 ngàn tuần tới chúng ta chỉ một chiến lược canh mua không canh bán nhé à, à để giải thích vì sao chiến lược canh mua thì à, chúng ta phải xem qua cái à, chỉ số đô la index thần thánh đá nhờ đây đô la index tuần qua tuần qua đô la index có hai phiên giảm khá là mạnh à, hai phiên này thì chưa thể khẳng định ờ, chắc chắn là đô la index đã tạo đỉnh nhưng nó đang phát đi những cái tín hiệu khá là rõ ràng về việc tạo đỉnh của đô la index ngoài cái việc chỉ số đô la index tiến vào vùng quá mua rất là sâu đây chúng ta nhìn trên đồ thị tháng đây là một trong những lần hiếm hoi chỉ số đô la index tiến vào được vùng quá mua trên 80. Đấy, chúng ta biết là trước đó là vào năm 85 à, này. Một lần nữa là khi khởi nguyên là năm 69 chúng ta bỏ qua đây. Vì hiệp ước uh, tiền tệ thì các nước đạt được là từ năm 73 cơ. Như vậy một lần là năm 85 này, một lần là năm 2015 à, này và lần này. Đấy, và mỗi khi tiến vào vùng này sau đó đô la index tạo đỉnh đều đi xuống rất là mạnh. Chúng ta biết năm 85 sao sau khi tạo đỉnh đó thì đô la index thì giảm chia đôi luôn từ mức 165 xuống đến 85 năm 2010 thì tạo đỉnh xong đứng ở vùng đỉnh có điều chỉnh 10% sau đó lại đứng di vùng đỉnh nhưng cuối cùng cũng rơi từ mức cao nhất là 103 về 88 ừ, đâu đó vào khoảng 15% lần này thì đô la index cũng đang có những cái tín hiệu tạo đỉnh trên ờ, chart H4 thì tuần qua đô la index đã hoàn thành mô hình hai đỉnh và đã đi hết target của mô hình hai đỉnh. Đây chúng ta nhìn đô la index tạo mô hình hai đỉnh này, đi hết target của mô hình hai đỉnh rồi. Đấy. 11 là hết target mô hình hai đỉnh trên H4. Đây là mô hình hai đỉnh trên H4 nhé. Những tín hiệu trên H4 thì đã báo những cái nhấp nháy tín hiệu đầu tiên nó cho thấy khả năng là đô la index đang tiến vào vùng đỉnh còn điểm đỉnh thì chúng ta chưa thể khẳng định là đô la index đã tạo xong chưa khi nào uh, xong thì chúng ta mới biết được cá nhân tôi đánh giá đô la index đang ở vùng đỉnh và nếu mà xét theo trend dài hạn thì nó cũng nhiều chỉ báo nó chỉ ra cái điều đó do vậy khi đô la index đang vùng đỉnh thì đối với các thị trường tài chính tiền tệ khác chúng ta sẽ canh mua thôi bởi vì khi ở vùng đỉnh thì đô la index sẽ bị chốt lời và khi nó tạo đỉnh xong thì nó sẽ đi xuống thì các thị trường khác sẽ bật lên. Vì dòng tiền hiện nay theo tôi đánh giá là đang quá đề cao đô la index. Đấy, dòng tiền đang trú ẩn đô la index tức là giới đầu cơ đang đầu cơ quá là mạnh mẽ trên đô la index. Bởi vì chúng ta biết không phải mình phép tăng lãi suất, khắp cả thế giới đều tăng lãi suất cơ. Đấy, các thị trường lớn cũng tăng lãi suất trừ Nhật Bản ra thì các thị trường lớn khác đều tăng lãi suất rất là mạnh mẽ chứ không phải một mình Fed. Cái việc đô la index đang thể hiện cái sức mạnh tuyệt đối. Thời điểm này nó có yếu tố đầu cơ. Và tôi nghĩ là nó đang đi đến khúc cua cuối. Đây là quan điểm cá nhân tôi nhé. <clears throat> Với cái nến đảo chiều tuần trước thì cũng chưa nói lên được điều gì đối với đô la index cả. Tuy nhiên tôi thì thiên về hướng là đô la index đang ở giai đoạn cuối cùng và cái sức mạnh tuyệt đối của đô la index thì nhiều khả năng đô la index sẽ hình thành đỉnh theo hai cái khả năng thôi. Khả năng thứ nhất là cái khu vực đỉnh năm 2000, năm 98 2000 đó. Thì khi đó đô la index của chúng ta đây. Sau khi tạo đỉnh thì cũng đi lên lên xuống xuống ở vùng đỉnh mà kéo dài gần 2 năm trước khi lao dốc mạnh. Tuy nhiên những cái nhịp điều chỉnh từ trên này xuống khu vực phía dưới thì đều kéo dài 10%. Đấy, chúng ta nhìn thấy 118 này đi xuống 108 ờ, này sau đó lại hồi lên 120 này lại giảm xuống 111 này hồi ngược trở lại 120 một lần nữa trước khi lao dốc sâu về bảy mợi đó tức là đô la index nhiều khả năng sẽ tạo đỉnh theo cái mô hình của năm 2000 2002 hoặc có một khả năng nữa là đô la index cũng có thể tạo đỉnh theo cái mô hình của năm 2015 2016 đó Lúc đó thì đô la index cũng đã lên 100 xuống 93, ờ, sau đó lại lên 100 xuống 92, ờ, sau đó vượt đỉnh lên 103 và cuối cùng là xuống 88. Theo tôi thì dù đô la index tạo đỉnh theo mô hình nào thì nó vẫn có một nhịp điều chỉnh 7 đến 10% mà với cái mức hiện tại đang ở 110 2 ờ, đỉnh hôm trước cao nhất là 114.7 thì với mức điều chỉnh 7 10% thì đô la index hoàn toàn điều chỉnh tầm 8 đến 10 giá, 11 giá, tức là hoàn toàn có thể giảm từ 114 này về tầm 104, à, 106. Nó sẽ hám bớt đà tăng và đó cũng sẽ tạo ra một đợt phục hồi trên các thị trường tài chính khác. Do vậy là đô la index thì đang mò đỉnh nhưng xác suất cao tạo đỉnh nhé. Do vậy đối với các thị trường tài chính khác, xu hướng chung của chúng ta là canh bán USD và mua các Ờ, loại tiền tệ các loại hàng hóa và các uh, tài sản trên các thị trường tài chính khác đó là lý do vàng chúng ta canh mua uh, chứng khoán Mỹ chúng ta canh mua lát nữa các cặp tiền khả, tệ khác chúng ta cũng có một xu hướng mua thôi đó là đối với Dow Jones thì chúng ta có hai điểm mua như vậy nhé còn đối với chỉ số S&P 500 SP500 thì theo tôi đánh giá nó cũng tăng tiến dần đến cái mức sau khi phá đáy 3640 thì hiện nay nó đang tiến đến cái mức hỗ trợ nó cũng là Fibo là 50% ở 3500 mức Fibo này thì cũng khá trùng à, khá gần với lại hỗ trợ MA200 trên sát tuần đấy và trong suốt chu kỳ tăng giá của 12 năm trước thì mỗi lần cứ chạm MA200 trên sát tuần thì đều là đáy của chu kỳ và sau đó đều đi lên năm 20 ờ, năm 2011 ờ, này và 2016 ờ, này đều như vậy. Năm 2011 thì có phá qua MA200. À, để tôi xem phá qua mấy phần trăm. Nhiều khả năng lần này cũng sẽ phá qua thôi. Nhưng chúng ta sẽ ước lượng được. Đây năm 2011 này. Thì từ mức chạm MA200 là 1141 phá xuống sâu nhất là 1078 tức là phá qua đâu đó mấy phần trăm 78 80 đi 80 với 40 đi 1140 80 60 giá Đấy, phá qua khá nhiều đi ạ 60 giá trên cho 1000 ờ, hơn 1000 điểm tức là phá qua 5%. Năm 2016 ờ, thì lại không chạm đó, MA200 ở 1780 nhưng giá chỉ xuống đến 1800. Nói chung là nó sẽ có sai số quanh đây thôi. Theo tôi thì uh, nếu kết hợp với Fibonacci sóng hồi từ đợt Covid lên đến đỉnh Covid, Covid thì nó 3500. Như vậy chúng ta sẽ canh mua quanh 3500 cộng trừ biên độ 1%. Tức là 3.500 cộng trừ 30 giá chúng ta sẽ dừng lỗ 3.400 nhá. Còn chốt lời thì chúng ta gấp 3 đến 4 lần dừng lỗ thôi. Chúng ta dừng lỗ 100 giá thì chúng ta chốt lời tầm 3 400 giá, đó là ngắn hạn. Tức là chốt lời tầm 3.800 3.900, ngắn hạn là như vậy. đúng chỉ số Nasdaq 100. Nasdaq 100 cũng tương tự SP và Dow Jones thôi. Nó đang có cái hỗ trợ này, ở 10.600 10.700 đây là một cái hỗ trợ rất là mạnh bên cạnh đó thì MA 200 trên sát tuần của nó ở 11.100 có thể nói là hiện nay SP500 Nasdaq cũng sẽ tương tự Dow Jones và SP500 phá qua đáy như nhiều khả năng sẽ phá của thủng qua đáy là 3 đến 5% sau đó tạo đáy thực và đi lên Do vậy tuần tới thì đối với chỉ số Nasdaq 100 chúng ta cũng canh mua nhé. 10.600 đến 10.750 này. Chúng ta canh mua. Đối với chỉ số Nasdaq chúng ta dừng lỗ 200 giá là 10.200. 2%. À đâu, 10.400 ạ. À. Dừng lỗ 10.400 nhé. Dừng lỗ 200 giá thì chúng ta chốt lời kiểu 600 đến 800 giá thôi. Như vậy chúng ta chốt lời 11.400, 11.600 đây là ngắn hạn còn dài hạn thì chúng ta cầm đến 13 ngàn cơ nhưng bạn nào cầm dài thì cầm được còn nếu mà ngắn thì chúng ta sẽ hướng trở lại mốc 11.400 11.600 thôi đó là đơn chỉ số bộ ba chỉ số chứng khoán Mỹ thời điểm này thì không phải thời điểm canh bán nhé theo tôi khi mà những người đầu tư F0 cũng biết hết rồi thì có lẽ mọi thứ nó đang chuẩn bị xoay chiều gió sẽ đổi chiều sớm thôi à, cái sóng giảm này nó cũng là bài học cho F0 à, ờ, là thị trường chứng khoán không phải là mỏ vàng không phải là nơi dễ đầu tư để các bạn ờ, vào các bạn xúc ờ, tức là coi là mỏ vàng mang quốc sẻng vào để xúc tiền đem về không có đâu <coughs> Điều này không chỉ đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, cả thế giới cũng vậy thôi. Giới tài phiệt các quỹ đầu tư nó đang tát cho F0 mấy cái phát tát để cho tỉnh đi. Thị trường này không phải là mỏ vàng, không phải là nơi dễ kiếm tiền đâu. Đó đối với uh, chỉ số chứng khoán. Đối với dầu. Tuần qua thì vàng chúng tạm thành công. Dầu thì cũng tương đối thành công. Cái việc mua vùng 7677 của chúng ta thì phù hợp và dầu xuống đúng đến đó thôi. Quay đầu lên. Đấy. VKT 763 quay đầu lên chạm đến 82 không chạm được điểm 85 của chúng ta nhưng mà lên đến 82 cũng khá là tốt rồi và giá đóng cửa kể cả 79 thì chúng ta vẫn được chốt lời được một đoạn tuần tới dầu như là cuộc họp OPEC dầu tuần qua thì cũng tạo ra một cây búa đảo chiều nhưng cây búa này không được đẹp lắm do cái ờ, thân búa và cán búa bằng nhau nên nó không được đẹp như vàng đâu không được đẹp như vàng nó mới nhấp nháy những tín hiệu đầu tiên thôi theo tôi thì dầu mới nhấp nháy những tín hiệu đầu tiên và với cái xu hướng dầu hiện tại thì dầu hoàn toàn có thể nói là chưa có đáy còn đây là một đáy ngắn hạn ở 76 thôi vì dầu hoàn toàn vẫn có thể tìm về những cái vùng sâu hơn tuy nhiên cái khu vực 75 76 này thì tôi nghĩ là nó là khá là cứng do vậy tuần tới thì rõ ràng chiến lược chúng ta vẫn tiếp tục mua thôi chả có vấn đề gì cả nếu giá điều chỉnh xuống nhé nếu giá tiếp tục điều chỉnh xuống 75 76 vẫn là khu vực mua chúng ta dừng lỗ 73 cho tôi chốt lời chúng ta hướng đến 81 84 Đấy. tuần tới chúng ta chỉ canh mua thôi không có bán biết gì cả Đốm dầu nói chung là dầu theo tôi thì ở vùng giá từ 7x trở xuống chúng ta chỉ một chiều canh mua thôi Đấy. không có lệnh canh bán gì hết bán hồi ở trăm hai trăm ba chứ bán gì giờ này đối với các cặp tiền tệ thì ờ, đồng bảng tuần qua đồng bảng là một ờ, tâm điểm chúng ta biết là ngân hàng trung ương Anh cũng tăng lãi suất khá là mạnh theo ngân hàng trung ương Mỹ nhưng đồng bảng vẫn bị loại bỏ cái đao ờ, chen của đồng bảng tuần qua thì bị một phát đao rất là mạnh tuy nhiên nó cũng không không phải quá ghê gớm bởi vì trước đó thì chúng ta cũng đã dự kiến rồi Trước đó thì tôi có dự kiến với ờ, mọi người là đồng bảng hoàn toàn có thể về đến vùng đáy cũ nhiều năm. À đây, không phải đây. Các bạn đợi tôi một tí. <clears throat> Đấy. Đồng bảng có thể vùng đáy nhiều năm 1.05 cộng trừ trước khi quay lên và thực tế đồng bảng xuống đến 1.0360. Sau đó quay đầu rất mạnh mẽ lên 1.2 và đóng cửa 1.1150 tức là trong một tuần đồng bảng tăng ngược giá tính từ đáy và đỉnh là 8 800 pip rất là lớn à, xu hướng đồng bảng thì ờ, sau phiên tạo đáy rất là mạnh nhiều khả năng đáy đồng bảng đã có à, chúng ta nhìn thấy một phiên rút chân rất là mạnh phiên này thì nó không phải tạo ra một cây nến thần thánh nào cả nhưng nó thể hiện cái lực mua cầu rất là mạnh Do vậy nhiều khả năng đáy đồng bảng đã có. Chỉ vấn đề là đồng bảng sẽ điều chỉnh trở lại ở đâu trước khi đi lên tiếp thôi. Theo tôi đây là nhịp hồi đầu tiên của đồng bảng đã xuất hiện. Bây giờ nếu đồng bảng có điều chỉnh thì sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh với một cái đáy cao hơn và đi lên. Tôi thì vẫn thiên về hướng là đồng bảng. Nếu điều chỉnh thì cái vùng 105X này vẫn sẽ là vùng đáy của đồng bảng thôi. Do vậy cái xu hướng dài hạn thì tôi nghĩ là vẫn là canh mua thôi canh mua quanh đáy cũ thôi một ờ, không một không bốn trăm một không sáu trăm tôi nghĩ là đồng bảng hiện nay đang biên rất là rộng biến động thì toàn 800 đến 1000 pip do vậy điểm mua dài hạn thì có điểm mua ngắn hạn thì không có đâu đối với các bạn uh, mua dài hạn thì có Đấy, tuần tới có lẽ chúng ta mua chung và dài hạn thôi. 10 400 10 600 chúng ta dừng lỗ qua đáy cũ đối với lệnh trung hạn thì chúng ta dừng lỗ qua đáy cũ đáy ờ, hôm trước là 10360 chúng ta dừng lỗ qua đáy cũ 100 pip 10260 thời điểm này tại sao dừng lỗ xa thế vì chúng ta chốt lợi xa thì để đảm bảo tỷ lệ dừng lỗ các bạn giảm khối lượng đi nó vẫn ra thế ví dụ bình thường các bạn đánh ờ, một lót dừng lỗ 60 pip thì bây giờ các bạn nếu dừng lô 200 pip thì các bạn chuyển xuống đánh 0.3 lót thôi thì cái tỷ lệ cắt lỗ vẫn dư nhau mà bởi vì chốt lời chúng ta chốt lời xa bình thường chúng ta chốt lời hai ba trăm pip nhưng giờ chúng ta toàn chốt lời 800 lên nghìn pip thôi đó ít nhất là chúng ta chốt lời 600 pip 1.2 còn dài hơn là chúng ta chốt lời là 1.7 1.17 1.12 đến 1.17 như vậy chúng ta có thể chốt lời là tầm 600 đến 1.100 pip thì việc chúng ta cho dừng lỗ 2 300 pip cũng là bình thường không không có vấn đề gì cả. Tỷ lệ nó phải tương ứng với nhau. Tỷ lệ chốt lời vẫn là bằng 2 3 lần cắt lỗ. Đó là một chiến lược hoàn hảo. <clears throat> Còn chết đinh ngắn thì ờ, khó. Tôi nghĩ chết đinh ngắn thì khó. Vì đồng bảng nó cũng đang biến động rất là mạnh. Tôi thì chưa nhìn thấy cái xu hướng chết đinh ngắn. đâu có một xu hướng cho các bạn có thể chết đinh ngắn hơn trong ngày. À, tức là ngày thứ hai luôn đó chứ không phải là dài đâu dài thì không có đâu đây chúng ta nhìn thấy cái xu hướng ờ, đồng bảng có thể tạm gọi đồng bảng sẽ là đi trong cái kênh giá này và các bạn sẽ chết đinh ngắn trong cái kênh giá này là kênh mua nếu như trong cái kênh giá này thì các bạn trên đinh ngắn à, trong ngày à, đầu tuần thì cái khu vực canh mua của chúng ta chính là khu vực quanh 1.0780, 1.0800. Đây là chiến lược ngày cho các bạn nhá, chiến lược ngày thứ hai thôi nhá. Sau ngày thứ hai không áp dụng nhá. Đến ngày thứ ba là không áp dụng được rồi. Đấy. 1.0 800 1.0760 80 này. Ở đây thì các bạn sẽ dừng lỗ tôi 80 pip vì giờ đồng bảng nó đang biến động rất là mạnh. 1.0720 còn chốt lời thì các bạn ờ, hướng đến cảnh trên này thôi một thôi hướng đến đỉnh hôm trước thôi 1.12 tức là các bạn dừng lỗ 80 pip chốt lời 400 pip cho tôi mua quanh 1.0800 chốt lời quanh 1.1200 dừng lỗ 80 pip chốt lời 400 pip tỷ lệ 1 năm rất là cao rồi nếu nó xảy ra đó là chiến lược ngắn nhé còn chiến lược ờ, dài thì mua quanh đáy cũ cộng trừ 100 pip rồi. 1.0500 cộng trừ 100 pip dừng lỗ rồi 1.0260. Đối với đồng bảng, còn đối với đồng euro thì sao? Đối với đồng euro thì ờ, Tôi nghĩ là đồng euro đáy tuyệt đối thì chưa có đâu. Bởi vì đồng euro vẫn đang đi trong cái kênh giá này. À, khi nào có đáy tuyệt đối thì nó phải xảy ra một đợt quá bán. Giống y như đồng bảng cơ. Phải một đợt biến động rất là mạnh xuống tụt dốc không phanh. Rất là mạnh cơ. Do vậy đồng euro chúng ta cứ mua theo cái chen này thôi. À, trong cái kênh giá này thì à, tuần tới nếu đồng euro nếu trường hợp nó yếu nếu mà DXY có thể lập đỉnh, tiếp tục lập đỉnh, phá đỉnh thì đồng euro sẽ là tâm điểm để bán xuống chứ không phải đồng bảng nữa. Do vậy, tuần tới nếu chúng ta mua thì chúng ta canh mua khi đồng euro phá đáy thôi. Đáy hôm trước là 0.9550. Nếu tuần tới thì đáy nó sẽ đâu đó quanh 0.4 480 500 này, tức là chúng ta sẽ canh mua khi đồng euro này phá đáy tầm 50 70 pip 0.4800 đến 0.4500. Chúng ta dừng lỗ thì thời điểm này đều phải dừng lỗ xa vì giá đang biến động mạnh. Chúng ta dừng lỗ 0.9400 tức là 40 pip. Còn chốt lời chúng ta chốt lời 300 pip là 0.9800. Xa hơn là chúng ta chốt lời cạnh trên của chen này 0.100 tức là chúng ta chốt lời tầm 300 ờ, đến 500 pip còn dừng lỗ thì tầm 80 pip đối với tiếp theo chúng ta sẽ xét đến cặp Uzi cũng là một cặp ờ, khá là thần thánh đấy à, ờ, cặp Uzi thì chúng ta nhìn thấy là tuy biến động khá mạnh nhưng mà tuần qua đồng yên không khuất phục được tức là chính phủ Nhật đã can thiệp một lần nhưng không khuất phục được cái giới đầu cơ có lẽ đồng Uzi vẫn đang tiến hành mò đỉnh và đỉnh thì ở rất gần rồi. Vì chúng ta biết khi các ngân hàng trung ương đã ra tay thì không có lý do gì nó có thể đi được quá tầm với. Tức là ngân hàng trung ương Anh cũng đã phải lại can thiệp mua trái phiếu Anh vào à, giảm bớt tiền lưu thông. Ngân hàng trung ương Nhật cũng đã can thiệp, ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng đang chú ý à, vì khi mà đồng nhân dân tệ mất giá à, cao nhiều nhất trong một thập kỷ lên mức à, yếu nhất là 0.72 đô à, nhân dân tệ đổi một đô thì ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng đang theo dõi và sẵn sàng can thiệp. Như vậy cá nhân tôi đánh giá là ngân hàng trung ương Nhật cũng sẽ can thiệp. Lần trước thì khi đồng yên lên trên 145 yên đổi một đô can thiệp. Do vậy theo tôi là lằn ranh giới đỏ của đồng yên nó sẽ nằm ở 150 và nhiều khả năng đồng yên sẽ tạo đỉnh dưới 150 khi cứ chạm lên khu vực phía trên này à, quanh đỉnh cũ à, đợt à, đỉnh khủng hoảng đấy khủng hoảng tài chính năm 9798 ờ, đó thì ngân hàng trung ương Nhật sẽ can thiệp. Cá nhân đây là quan điểm cá nhân tôi nhé. À, chúng ta có thể xem lại đỉnh năm 9798 ờ, đây. <clears throat> Đỉnh năm 9798 khi đó thì đồng yên cũng tạo đỉnh ở khu vực là 146 147 này. Lên cao nhất là 147.6 Do vậy cá nhân tôi cũng đánh giá khu vực hiện nay cũng đang ở quanh khu vực đó và đây sẽ là khu vực mà ngân hàng trung ương Nhật sẽ can thiệp. Và đồng yên sẽ tạo đỉnh quanh đây thôi. Do vậy là đối với đồng yên, thời điểm này thì không phải là thời điểm mua. Tuy nhiên bán mà ngắn hạn thì tôi cũng không tìm thấy điểm đâu. Tuy nhiên nếu các bạn bán dài hạn thì tôi nghĩ là quanh cái khu vực 146, ờ, 148 này, 146, 149 các bạn cứ giải ra mà bán thôi. Ừ, chính phủ Nhật sẽ can thiệp và lần trước chúng ta biết khi lên đến đây thì sau đó thì đồng yên cũng tăng giá rất là mạnh mẽ lần đầu tiên thì lên đến 1468 sau đồng yên à, đồng u giảm giá và nó tụt nhanh xuống 134 lần sau đó nó vượt cố lên 1478 thì sau đó bị chính phủ Nhật can thiệp rất mạnh mẽ giảm một mạch về tận 112 cơ rất là mạnh do vậy đây đang là cuộc chơi cuộc chiến của cá mập rồi không có chỗ cho những nhà đầu tư lưu diêu đâu theo tôi là không có chỗ đâu do vậy các bạn lướt sóng ngắn thì tôi nghĩ là tránh gặp UYên e này ra còn các bạn mà chết đinh dài thì đây lại là cơ hội nhé chính phủ Nhật sẽ can thiệp thôi không thể để đồng yên e mất giá mãi mãi được nên cái khu vực một bốn mấy này đang là một khu vực dài mà các bạn ngắn hạn là các bạn có thể kỳ vọng là đồng yên e UYên này ngắn hạn sẽ giảm về 138 đây là ngắn hạn này Trung hạn dài hơn một chút thì tôi kỳ vọng nó sẽ rơi về 130. Còn thực tế thì tôi nghĩ là nó phải test MA 500 rơi về tầm 125 cơ. Khi chính phủ Nhật mà can thiệp mạnh mẽ nó phải test về MA 25 là ít nhất. 125 là ít nhất. Do vậy vùng 146, ờ, 148 ờ, ờ, này bán mà nó rơi về 125 thì các bạn cũng ăn lồi mồm tắc mỏ rồi. 2.000 pip rồi. Hơn 2.000 pip rồi. Không có gì cả còn đương nhiên là à, các bạn phải nhớ là cái quản trị vốn là cái yếu tố then chốt ờ, để các bạn ờ, chinh chiến lệnh dài tôi cũng đã nói nhiều lần về cái quản trị vốn rồi tôi sẽ không nhắc lại <clears throat> còn các bạn học viên của tôi thì cũng nắm rất rõ cái ờ, quy tắc quản trị vốn khi giao dịch lệnh dài như này quan điểm tôi đối với đồng yên này thì một chiều canh bán nhưng mà là bán dài hạn để tôi xem xem có lệnh bán ngắn hạn không tôi sẽ cho các bạn lệnh chết đi ngắn hạn còn lệnh bán dài hạn thì gió làng là khu vực 46 48 rồi khu vực các bạn chỉ một chiều bán thôi không phải canh mua đây nếu đối với lệnh ngắn hạn thì chúng ta có thể dựa trên cái khu vực này cái đường chen line này để chúng ta bán ngắn hạn thôi nó đang có hai đường chen line một đường chen line chúng ta sẽ dừng lỗ khi phía phía trên một đường chen line chúng ta bán ngắn hạn 465, 47 đây sẽ là khu vực chúng ta bán ngắn hạn. Chúng ta dừng lỗ phá qua 475 cho tôi. À, ờ, lệnh sẽ áp dụng trong phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba. Sau ngày thứ ba không được bán. Bởi vì sau ngày thứ ba thì lệnh bán ngắn hạn nó lại bám theo kênh trên nó có thể lên cao hơn. Đấy. Bán 465 47 đối với lệnh chết đinh ngắn hạn dừng lỗ 475 áp dụng trong hai ngày thứ hai và thứ ba Chốt lời thì các bạn ngắn hạn chốt lời 200 pip 445. Xa hơn thì các bạn chốt lời ở 43 cho tôi. Đó là lệnh chết đinh ngày. Các bạn lưu ý nhé. Lệnh bán ngắn hạn và dừng lỗ này hoàn toàn không mâu thuẫn với lệnh dài hạn nhé. Lệnh dài hạn bạn muốn ăn 2.000 pip thì bạn có thể bị lỗ ngắn hạn thị trường tạm ứng 2-300 pip là bình thường nhưng lệnh ngắn hạn khi chúng ta chỉ chốt lời 2 đến 300 pip thì chúng ta dừng lỗ chỉ 80 đến 100 pip thôi là bình thường có thể chúng ta cắt lỗ đúng đỉnh cũng phải chịu bởi vì đấy là cái quy tắc quản trị vốn của chúng ta đối với lệnh chết đinh ngắn và lệnh chết đinh dài nó rất là khác nhau <clears throat> lệnh ngắn thì chúng ta ăn ngắn chịu lỗ ngắn lệnh dài thì chúng ta có thể bị thị trường tạm ứng chịu lỗ ngắn hạn nhưng mà về dài hạn thì chúng ta chốt lời rất là dài cái đây là bình thường thôi như chúng ta biết đó, quý của Warren Buffett đấy cái ờ, quý 2 vừa qua lỗ 53 tỷ đấy tức lỗ ngắn hạn thôi còn về dài hạn thị trường tạm ứng thôi giá nó chỉ đơn thuần là tính một tại địa thời điểm tức thời còn giá trị sản phẩm bạn mua thì đấy mới là giá trị thực ok đó là đối với cặp u yên ừ, bây giờ chúng ta sẽ xét đến cặp au Tuần tới thì Ngân hàng Trung ương Australia sẽ tăng lãi suất. Do vậy sẽ hỗ trợ cho đồng ờ, AU tăng giá. Tuy nhiên ngắn hạn thì tôi thấy đồng AU chưa tìm thấy cái điểm hỗ trợ nào cả. Đồng AU bởi vì cái khoảng trống mênh mông ừ, đồng AU còn cách cái đáy rất là xa và cách cái đỉnh cũng xa. Fibo 618 thì đã phá qua rồi, do vậy cũng không tìm thấy điểm hỗ trợ. Đối với đồng AU này thì cá nhân tôi đánh giá là khó. Hiện nay có lẽ điểm hỗ trợ của nó sẽ là ở 0.6050. Nếu về 0.6050 chúng ta có thể mua vào. <clears throat> Chúng ta dừng lỗ 60 pip. 0.59 80. Dừng lỗ 70 pip cho tôi. Chốt lời 300 pip nhá. 250 pip thôi, 0.6300 tôi thì không không thích mua đồng AU lắm vừa là biên độ thấp và vừa thứ hai hỗ trợ của nó cũng không được quá quá mạnh tuy nhiên đối với đồng Australia à đồng New Zealand thì tôi lại đang tìm thấy điểm hỗ trợ cái đáy dài hạn của nó nó đang tiến đến khá gần rồi cái uh, trên chat tuần của nó cũng tiến về cái vùng quá bán khá là sâu hiện nay chỉ số RSI đã bị bị bán về cái mức là 2389 một mức rất thấp trong nhiều năm. Do vậy khi NZD này tiếp tục bị bán xuống thì nó hoàn toàn có thể là bật lên khá là mạnh mẽ. Và tuần tới thì đồng uh, ngân hàng trung ương New Zealand cũng tăng lãi suất. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy. Đây, ngân hàng trung ương New Zealand à, tại phiên ngày thứ ba cũng sẽ tăng lãi suất là từ 3 đến 3,5%. Do vậy cá nhân tôi đánh giá là đồng Australia à đồng New Zealand này sẽ phục hồi khi chạm đáy dài hạn. Tức là 0.5466. Như vậy là chúng ta sẽ mua quanh đây thôi. 0.5468 như vậy chúng ta mua là 0. 5470 cộng trừ 10 pip cho tôi. Dừng lỗ 0.5400 70 pip. Chốt lời các bạn, chốt lời tôi tầm 200 à, pip. 6470 thì 6570 6670. Đây, chúng ta chốt lời ở đây. 6670. Tức là chốt lời trên cái điểm mở cửa của nó hiện nay nó đang là 0.55 98 thì chúng ta chốt lời ở đây 6670 đó đối với đồng New Zealand này chúng ta mua được nhé Ok đó là về các cặp tiền tệ Forex còn đối với ờ, Bitcoin Bitcoin thì nó đang là một dấu hỏi lớn mà tôi khá là lăn tăn trước đó một tuần nữa thì tôi khá là tự tin ở việc là mua Bitcoin quanh 18 ngàn và kỳ vọng mua hình hai đáy tuy nhiên Bitcoin thì không thực sự là chọc mạnh xuống phá qua 18 000 để lấy lực đi lên mà Bitcoin đi lằng nhằng một tuần rất là phiền phức ở quanh mức 18.300 19.000 ờ, mấy trăm này rất là lâu mỗi khi chọc lên trên 19.500 lại nhanh chóng bị bán xuống rất là mạnh do vậy Bitcoin hiện nay thì cá nhân tôi cũng khá là lan tăn ở một điểm nếu xét về yếu tố kỹ thuật, lịch sử thì tất cả lần trước mỗi khi Bitcoin chạm đến M200 trong cái chen điều chỉnh sau đó đều đi lên mạnh mẽ. Thì lần này cũng chạm M200, tuy nhiên lại không thể hấp lực ở đây. Nếu xét theo cái ờ, yếu tố về tính chu kỳ thì Bitcoin lần này lại giảm chưa đủ. Bởi vì các lần trước mỗi khi tạo đỉnh xong thì Bitcoin đều giảm là tầm 84 85% nếu mức 84-85% thì nó phải ứng với mức Bitcoin 10.000 cơ. Còn hiện nay Bitcoin vẫn đang 18-19.000. À, chưa đủ. Đó, hai cái yếu tố nó đang rất là mâu thuẫn nhau. Xét theo yếu tố chu kỳ thì Bitcoin cũng tương đối đạt thời gian rồi. Bởi vì trước đó thì mỗi khi tạo đỉnh xong từ lúc đỉnh cho đến lúc đáy thì Bitcoin cũng đều giảm là tầm 11 ờ, đến 13 tháng sẽ chạm đáy. Mà chúng ta biết là Bitcoin tạo đỉnh vào đầu tháng 11 Đến bây giờ cuối tháng 9 bước sang tháng 10 rồi cũng đạt trị số là 11 tháng. Đấy, có khá là nhiều yếu tố nó mâu thuẫn nhau. Lần này tôi không tìm thấy yếu tố đồng nhất về việc tạo đáy của Bitcoin. Tôi cũng không hiểu là nhà tạo lập chuyến này quyết định như thế nào. Nhưng mà rõ ràng nó đang rất là phức tạp. Và bên cạnh đó thì Bitcoin cũng có thể là cho tôi một cái dấu gợn khá là lớn. Giống như lần trước khi Bitcoin giảm xuống vùng 6.000 này Đi tích lũy ở đây rất là lâu. Nhanh chóng nhé, giảm xuống 6 000 nhanh chóng có một mức phục hồi lên 8 000 Nhưng sau đó đi tích lũy một vùng rất là lâu. Kéo dài thêm gần 2 tháng nữa vùng 6 000 sau đó rơi tụt xuống 3 000 mới tạo đáy. Do vậy tôi cũng đang khá là lo lắng khi Bitcoin đi ở vùng 18-19 000 này tương đối lâu. Tất nhiên là mới 2 tuần thôi, nếu mà Bitcoin kéo dài thêm 4 tuần nữa ở vùng 18-20 000 này thì tôi rất nghi ngờ khả năng sẽ bị bán tụt xuống 10 000 do vậy về ngắn hạn ngắn hạn nhé tôi nghĩ là ngắn hạn thì trong vòng tuần này thì các bạn vẫn chết đinh được mua Bitcoin quanh 18.000 cộng trừ 500 giá Đó, dừng lỗ khi phá qua 17.000 nhưng mà nếu mà kéo ra tình trạng này mà kéo dài quá 3 tuần thì các bạn phải thoát trạng thái nhé và canh mua ở dưới 10.000 nhé tức là hiện nay theo bốn cái yếu tố kỹ thuật lớn mà tôi hay giao dịch thì tôi thấy nó rất là cãi nhau Đấy, hai yếu tố ủng hộ Bitcoin tăng tạo đáy ở đây hai yếu tố thì ủng hộ Bitcoin không ủng hộ Bitcoin tăng mà ủng hộ Bitcoin một nhịp giảm mạnh nữa chia đôi giá so với vùng 20k ở này do vậy nó rất là nó rất là mâu thuẫn và thường các tín hiệu mâu thuẫn thì thì hết sức cẩn thận <clears throat> nên về trung hạn thì chúng ta hết sức cẩn thận ở khu vực này có thể chúng ta bỏ qua cái đáy phải chịu còn nếu về ngắn hạn thì chúng ta vẫn giao dịch được bình thường 18.000 cộng trừ 500 giá dừng lỗ ngàn giá <clears throat> các bạn cứ dừng lỗ 1.000 giá và chốt lời 3.000 giá thế là được mua 18.000 cộng trừ 500 giá chốt lời thì 21 22.000 dừng lỗ phá qua 17.000 Ok đó là toàn bộ cái ờ, chiến lược phân tích tuần đầu tiên của tháng 10 tháng 9 thì qua rồi tôi nghĩ tháng dông báo qua rồi tháng này thì có lẽ nó sẽ một tháng là thị trường sẽ biến động khá là bình ổn chu kỳ tạo đáy sẽ xong trong nửa đầu tháng 10 và nửa sau tháng 10 thị trường bắt đầu bước vào xu hướng phục hồi do vậy cái nửa đầu tháng 10 đặc biệt tuần đầu tiên này thì vẫn là dư âm tuần trước thị trường có thể biến động mạnh nhưng từ tuần sau thì tôi nghĩ là thị trường nó sẽ có xu hướng rõ ràng hơn chúc quý đầu tư một tuần giao dịch thành công